có nghĩa là lắc chén tài chén xỉu theo ý của mình khi uh, anh em nghe đến điều này có rất nhiều anh em là không tin và nghĩ rằng đấy chỉ là những cái lời nói gọi là lừa đảo anh em nhưng mà thực sự ấy, cái điều đó tôi khẳng định với anh em là sự thật và nếu như anh em nào không tin có thể trực tiếp liên hệ với tôi qua số điện thoại đây nhé 0974 999 111 tôi là Trường còn gọi là Trường Bịp chuyên cung cấp những cái đồ chơi tài xỉu trên thị trường hiện nay và cái bộ hột tài xỉu mà tôi muốn giới thiệu anh em đó chính là cái bộ hột tài xỉu bay mà đã được rất nhiều anh em đã mua và lắc thử chơi thử cảm thấy rất là hiệu quả về cái nguyên lý hoạt động của nó khi lắc chúng ta có thể lắc bình thường nếu như chúng ta lắc bình thường như thế này nó sẽ đi chén tài chén xỉu giống như hột đua 5 năm nó nó đi, đi chén tài chén xỉu như thế này nhé nó sẽ đi như thế cứ chén tài chén xỉu giống như hột đua 5 năm hoàn toàn bình thường còn cái quan trọng là khi lắc chúng ta có thể giữ hột được từ 5 chén hoặc 7 chén phụ thuộc vào anh em còn về cái bộ hột này thì tất nhiên nó là những cái bộ hột không tang nên cũng cần phải một chút thời gian để anh em ờ, nghiên cứu và tập luyện nó khác với những cái bộ hột tài xỉu 500 nếu như những cái bộ hột 500 thì tất nhiên là nó có tang thứ nhất thứ hai nữa là sẽ bị dính bị hít khi thử 500 cái bộ hột này chẳng hạn trên đây nó có hai bộ hột này thì một bộ hột là hột nam châm với cái bộ hột nam châm này thì cái chuyện giữ tài giữ xỉu đi theo ý của mình nó là chuyện quá bình thường đối với lại ờ, bất kỳ ai kể cả những anh em nào mà chưa lắc tài xỉu bao giờ cũng có thể uh, sử dụng được cái bộ hột 500 này nhưng riêng với cái bộ hột tài xỉu bãi này hoàn toàn không dính không hít nắp chén dĩa hoàn toàn bình thường ngâm nước muối thì nổi đây ngâm nước muối thì nổi hoàn toàn nhé nó không nghiêng về bên nào cả Đó. tất cả đều rất là bình thường hoàn toàn không có tang tích gì cả Đấy, mặt nào cũng nổi anh em nổi đủ tất cả nhất nhị tam tứ ngũ lục tôi sẽ rửa qua cái uh, nước này khi sử dụng cái bộ hồ tay xỉu uh, bay này thì chúng ta có thể giữ hột theo ý của mình ví dụ như là muốn giữ tài giữ xỉu lắc à, chén đi chén tài chén xỉu đều có thể được tôi sẽ không dám khẳng định nó là tuyệt đối 100% bởi vì sao những cái thiết bị nó là có tang và những cái thiết bị nó là không tang thì nó sẽ có tang tất nhiên nó sẽ chính xác hơn nhưng mà tôi dám khẳng định là tỷ lệ của nó chuẩn nó lên đến 80% tôi sẽ thử lại 500 một lần nữa cho anh em xem đây hột này thì hoàn toàn không dính không hít gì cả nắp chén dĩa hoàn toàn bình thường đây là cái nắp sơn anh em được tôi dán băng keo vào đây hột thì ngâm nước muối thì nổi đúng ạ còn dọi đèn thì tất nhiên rất là trong cái khâu dọi đèn thì tôi cũng không cần phải à, dọi nhé bởi vì ờ, bây hột bình thường bây giờ nó hột nam châm cũng có thể dọi tiền vẫn cứ trong như bình thường thôi bây giờ tôi sẽ giữ hột cho anh em xem bởi vì khi lắc bình thường ấy, thì nó sẽ đi chặn tài trên xỉu rồi còn bây giờ tôi sẽ giữ hột cho anh em xem tôi sẽ giữ xỉu và tiếp theo tôi sẽ giữ tài một chén này hai chén 3 chén này 4 chén 5 này 6 7 8 Đó, vừa rồi tôi giữ được 8 chén Đó, bây giờ nó qua tài tôi tiếp tục tôi sẽ giữ tài 1 này tài 11 đúng không ạ 2 chén này 14 điểm à, xin lỗi 16 điểm 456 15 246 ấy, 14 à, 12 điểm xin lỗi 662 14 điểm 663 này 15 điểm giờ nó qua xỉu rồi anh em thấy à, như thế nào vừa rồi là tôi à, đang lắc giữ tài và giữ xỉu bây giờ tôi sẽ lắc chén đi chén tài chén xỉu cho anh em xem Đó. vừa rồi là xỉu bây giờ qua tài tài 13 này bây giờ xuống xỉu xỉu 9 có những trường hợp nó là chén phản nhưng mà tỷ lệ phản nó không nhiều Đó, rồi lại qua tài luôn xuống xỉu Vậy, bây giờ là trường hợp chén phản này nhưng mà nó chỉ phản một chén thôi đứng một chén và chén sau nó sẽ qua tài luôn đúng chưa 245 tài 11 này